bàn làng bên lưng núi nơi mùa hoa ban nở trắng rừng rời làng quê em qua bao suối đèo vì em thơ khơi ngọn lửa ấm chùa ra rẽ nơi miên biên cương đem cay chứa thắm tình yêu thương vách đá treo leo chân em không chim sẻ bản làng bên lưng núi nơi mùa hoa ban nở trắng rừng rời làng quê em qua bao suối đèo vì em thơ thơi ngọn lửa ấm xua ra rẽ nơi miền biên cương đem cai chữ thắm tình yêu thương vách đá treo leo chân em không mỏi thìa đàn chim xế tung